Bài sám hối cầu nguyện Đức quan Thế Âm Bồ Tát làm mà tính to. nghĩ suy cúi đầu lại phân tự bi quan âm tế độ chân tri lòng thành Tin rồi con bước lẹ nhanh Không còn chìm đắm lộn quanh sông hồn ước ao vẻ đẹp khói ngô đăng trình do bão đưa vô rừng già cầu xin đức mẹ thứ tha hộ cho bước tới phật đà nam mô đường lành con nguyện bước vô kệ kinh sam hôi đâm tô thiện lành bấy lâu chìm biển hôi tanh đủ mùi đủ chất còn dành giật nhau thân à, tâm tình dậy bương gạo nhờ thầy dẫn dắt con nào giảm sai Nguyện sinh Bồ Tát Phật Ngài Từ bi độ chung trần ai bụi này sai mê dân ngủ nào hay linh hồn trôi buộc kém gai không tường bỏ quên mất hẳn tình thương con nay nhờ phật chỉ đường thoát ra sớm hôm niệm phật di đà chiều về kinh kể nguyện bà quan âm con nay sam hối lỗi lầm mà chơi giới không biết đi tầm gặp ai thâm sâu Phật rất cao dày phong hào độ khắp trần ai bụi cùng từ đây không giam giữ hung ở hằng sam hối hòa cùng với nhau sơ kia vừa môi cháo rau không quên phật dạy ngày nào xa xương áo trần con bận tả tơ con nguyện cơi bỏ nhưng chưa dứt liền đêm về sam hồi triện miên lại cầu bồ tát gân hạ miền thế gian tâm à, con nhờ Phật rõ ràng à, nếu không có vợ cái mạng vô minh thành tâm sam hối cầu xin phật bà thể hiện cứu tình chúng sanh um, Ngày xưa không biết làm lành à, Tao nhiều ác độc nành tranh chuồng này um, tình cơn ác mộng mới hay nhờ thầy chỉ dần đường này con theo chữ tu không nể khổ nghèo phép phật màu nhiệm nghe theo gọi sầu dù cho nghiệp quả đến đâu rằng tu xét tội lỗi âu tay mình làm gì cũng nhớ cầu xin quan âm thể hiện cứu tình chúng con bà ơi thân thể con mòn trễ già nhanh qua không còn bao lâu cớ gieo ác tham khổ sầu linh hồn chìm đâm biển sâu bất ngờ xa thân còn mãi bận nhớ mẹ ơi độ chung kịp giờ công phu mắt con nhìn thấy diêm phụ không quay về phật ngũng tù nhốt chôn bệnh đau nhìn thấy hoàng hồn tội tâm trước mắt trí tồn việc chi nhân nay con học hành tự bi không thương không ghét khinh khi bỏ liền thân này cực khổ sớm khuya dặn nguy cam chịu sơ chia với người trong lòng mãi mãi vui tươi cầu xin phật pháp đại từ chứng minh cúi đầu sam hối tự mình bao trăm năm kiếp quá sinh nhiều loài ngừng không nhờ Phật cô ngợp ngôi thân này mỉm yêu tránh rồi được đâu chìm mình bị ca nó nhậu lên rừng bị cọp căng đầu kéo ra có khi thành dịch thành gà thành heo chờ đợi người ta bầm dầm châu bò bị chung thọc đâm thành chim bị kẻ ngâm ngầm bằng ăn tép mỏng tem mũi tay chân cả hồ ca sâu khó khăn giường nào nay mai bị sóng ba đào chết chìm sông nước ngày nào chẳng hay ngưng một lòng về hướng phương Tây Thành tâm sam hôi sửa xây gấp liền nay con lại mẹ cũng tiên chỉ thành chỉ nguyện trao liền sám kinh Lo tu gọi rửa thân mình Cuộc đời lắm phải bùng sình lem dơ nay con thành được người thời chuyển thao bao kiếp hiện giờ ngày nay mặt mày vẻ đẹp chân tay còn nguyên còn vẹn nhờ hai sông đường tôn thờ theo kẻ bất lương nỗi nặng không đúng lạc đường làm sao Lý kinh Phật dạy ngọt ngào hơn là cha mẹ thương nào chúng con Tội xưa Phật độ con mòn Tâm này về cõi không còn ở đây Sớm khuya cầu nguyện tổ thầy Sam kinh dạy dỗ giờ này mới nên Mau đi con ráng về nền A-di-đà Phật đáp đền ân sư cúi đầu lại đức đại từ ban cho phước huệ mọi người tịnh tâm cối mùa nhờ đức quan âm minh thương nhân lỗi nhiều năm vui cười lúc nào bà cũng vui tươi tình bình tươi tắt hộ người hôn mê sai xưa không biết đường về nhờ bà dập tắt lửa kề đốt thiêu thương dân bà khổ quá nhiều con xin sám hối quy điều hội tu quan âm dẹt ngục mây mù tìm dân cửa phật rừng thu đem về nếu ai phát nguyện bà kề đúng căn của phật dắt về ngôi tiên con nay sám hối mẹ hiền thử tha con dạy nơi miền trần nhân từ đây lặng lặng tôn thờ đặng bà đưa trẻ sang bờ về quê Hiện từ Bồ Tát cận kề Rộng mây bà cởi tứ bề tầm rang lượng phân thể hiện ta bà tìm người dân phật con mà trời cao thiết tha mắt lễ tuôn trào rừng chiều cầu nguyện nghẹn ngào biết nhiêu tiết trời gió lạnh hắt hiu tình tâm sam hôi biết kêu ai giờ sáng chiều bình luận lý thơ mau mau kẹo trễ kịp giờ nguy nan quang âm sức hiện rõ ràng bà đang qua giải gian nan vui dày canh xa cùng gặp Phật Thầy Lòng từ bà độ giờ này rảnh rang người tu chớ dội lên tan à, một lòng một dạ phật vàng rước đương ở chi trần thế dây dưa nay còn mai mất bão mưa dầm dội nhân bệnh tình nhiều sự than ôi rơi vô số ấy thôi rồi còn chi bệnh đời mau hỏi chia ly bệnh lo của thế bệnh thì tiền muôn tại không nhớ sự khổ buồn quên lời phật dạy tiếng chuông gần kề thúc người giác ngộ đừng mê này con sanh nguyện bồ đề giữa nương nhờ phật chỉ rõ con đường làm người không biết mất ờ, đường kiếp sau Tiến lên Phật chuyển xoay mau Bây giờ tàn tật ngại sao bình thường Đừng đeo theo sự bất lương Quên ơn cha mẹ nói gương quỷ tàm Hùng hồ tâm giả mở xa Nói năng cửa miệng toàn là bọn nhân làm sao thuyền phật lên giờ à, lình định mặt nước bên bờ nào nương à. nay thầy chỉ rõ mới tường nguyên lòng sam hối tìm phương phản hồi à lại cầu bồ tát người ơi phép bà di diệu vậy thời ráng theo Tâm không sợ khổ sợ nghèo Không tu quỷ giác ma đeo sát trần hôm nay không phải dần lăng thành tâm hối đủ muôn phần chứng minh trọn ân trọn nghĩa trọn tình từ bi sám hối rửa mình sạch trong ngộ tu khoáng ao nâu sòng mưa cùng nắng táp mà lòng còn nguyên thủy chung chung thủy làm hiền nghe bà giật hết nào phiền dây dương nãy con kinh kệ sớm trưa không còn tanh chất như xưa phỏa phàm nhờ ơn đức phật cổ đàm các ngài cũng dạy con làm hiền tu sương rơi cõi bốc mịt mù con sai mê nhiệm mất tu mất đường lại cầu bồ tát nên thương chỉ lôi dần đường con trẻ thoát nguy tâm con biết nghĩ sự gì đền ơn đức phật tự bi trao dồi ngầm Thật là quạnh quẻ đơn coi Nếu không nhờ Phật con trôi như bèo sai mê vọng ác lại gieo ngày nay tình ngộ quyết theo phật ngài chỉ tâm số miệt chiều mai xong rồi việc thề thoát hại quy thiên theo bà trở lại cảnh tiên vì dù do thổi theo miền tây phương an vui cảnh phật khôn tường ngày nay phật chỉ con đường thoát ra Nhờ ơn Đức Phật Di Đà Sao cầu mật niệm tâm mà sáng trưng Quyết tu tâm đã vui mừng Trả ơn Thầy Tổ biết chừng nào nguôi làm người mê mũi sụt sùi Nhìn vào ngó tay nghe mùi tanh hôi Giữ hùng tay đã thôi rồi Tự mình xô xác mình hồi biển khơi công thầy lặng lội đeo bơi dạy dân giao phật ngồi trời đặng tu bên này là chốn diêm phù bên đây cửa ngục lao tù tối đen sau lưng không đuốc không đèn chỉ còn trước mắt đứng chen lẫn vào thấy rồi sam hối chạy mau bỏ đi xưa cũ ấy nào quá dơn đứng đi ngồi cũng tôn thờ quy phật rửa sang bờ về quê ngày nay thầy tổ não nề ờ, cầu xin bồ tát chừng đề thứ tham con lo lập hạnh tại gia hiếu trung cha mẹ thờ mà phật tiên ở ăn cô bác láng diện thuyền tự bạc nhà nói liền quan âm sớm khuya kinh kệ âm thầm bước đi một bước niệm tâm đừng rời nay mai phật lập lại đời phật bà xuất hiện diệu vời hằng sáng rồng tiên bay xuống dậy mà trăm ngàn muôn phép phật bà quan âm nếu ai kinh nguyện âm thầm động lòng bồ tát phật lâm cứu liền quan âm ngồi ngỡ cảnh tiên nghe người tâm nguyện cú liền không sai ghi tâm nhớ niệm bà hoài bị tù bị tội bị đài ở đâu niệm danh bồ ta khỏi sầu bà dùng phép là cứu đâu nhẹ nhàng ở trong rừng thẳm hô hang phóng quang bà độ sáng choang chói loạn đức bà chẳng ở đâu xa Nên con sam hồi thiết tha dài dài Bà ơi gấp phải trần ai Tội phạm đẩy về ngày nay ngút trời nhầm quan âm thể hiện cứu đời nỡ nào mẹ bỏ con trời chết không lớp chìm biển hải mênh mông thu ăn còn ngán dạng vòng mê chi phút giây phải chịu biệt ly lên đò ma quỷ chở đi quỳnh tiền có tu lên được đò tiên niệm danh bồ tát thấy liền không sai niệm đi niệm mãi niệm hoài tâm lòng hồi phục bình lai gặp bà dù cho quỷ bắt gần ma niệm đến phật bà nó chạy bỏ tôi con nay tin tưởng phật rồi sạch thời chắc phật đang ngồi trong tâm nam mô sám hối quan âm cúi đầu sám hối tu tâm đảm đền nang gần đời muôn kiếp nào quên lập thân tu niệm chỉ bền phật ban quan âm xuất hiện rõ ràng con nhìn mấy bạc rõ ràng bà bay mắt nhìn xuống cõi trần ai nếu người thực tình chuyện lai kiếp dần bạc ơi đổ hết con thơ của sinh bồ tát tâm thời con đi nhớ lời phật dạy vậy thì niêu tu theo hạnh từ bi của bà ngần không cần nhung gấm sang qua chậm tay niệm phật di đà đừng quên sáu câu lục tư là nền mau về sư phật đạm quên hồng trần à, sớm chiều truy lục bản thân mau mau sạch sẽ thì gần bà đương Nạn đời không sớm thì trưa nay còn mai mất dây dưa nổi gì con không còn nói dân gì vòng tay đáp tạ tự bi phật bàn thi bài Sám hối nguyện cầu đức quang âm ờ, tha cho trần hạ quá lạc lầm theo đường tà dại mà không biết ờ, không biết Phật trời ở nơi tâm buổi chiều quỳ lại đức phật ngài ở mắt rồng lễ chạy hỡi rất dài ờ, tu hành thì khổ đâu có xương ờ, mặn tình nhân thế họ mỉa mai mẹ mai rồi khổ chung chẳng hay ta nồi réo kêu qua là đầy ngờ bao mình sam hôi mau kẹo trễ trề nại nhiều đời lưỡi búa dây sám ngói từ bi ta nhờ thân à, vườn tiên ta nghĩ mấy mươi lần gieo trồng dòng thiện cho ba tánh à, chúng còn không hiểu và bâng khuâng ta biết làm sao rang sửa mình đầu đội phật trời tâm lặng thinh làm sao đền đáp ôi hỡi hỡi ân đức cao dày chẳng có quên sám hối làm chi hỏi bơi ngài ờ, nhớ tâm độc ác được chuyện lại phật bà cô kịp môi công trễ ờ, ly đạo nghe đi cố mực mài ờ thầy tổ dân về gặp quan âm nhìn con xưa nọ qua lội lầm công cao ngạo mạn nào có biết công ờ, biết phật trời ở nơi tâm mau mau sớm môi hở bơ người à, khổ hạnh à, tu hành vẫn vui tươi à, thiền môn đông cửa đâu còn nữa quan âm tới độ gặp từng người chiều buồn sam hối tại rừng thu ta nói ra đây ta ráng tu nhờ trên bàn phước ôi tội hưởng nhờ đức tổ thầy dặn công phu nguyện cầu phật di đà phật tổ hoa chúng con này giác ngộ phục hồi đường về cảnh phật xa xôi phật cho con biết ôi thôi qua gần tâm niệm phật muôn lần thầy thấy à, có quan âm gỡ bậy trước đường à, quyết tu phạm tục phải trường à, không không đâu có sớm trưa hay chiều đam nhiễm cảnh thương yêu quy mên à, quên được về bờ bên di đà à, nay trần nội chung sam ra à, lại cầu phật tổ di đà chứng tri cùng bồ tát đại bi đại lượng người không tu dân dương bụi trần cửa này là cửa mê tân đâm sai rồi nhiễm lần lần tiêu tan bao phục hồi đặng sang bờ bên đức di đà đoàn đến tây phương ờ, là ban cành đó là trường ờ, về tu học đạo công thường nghe hôn ờ mau sám hôi xác hồn trong sạch thầy chỉ cho con cách này thôi xôm kinh chịu kể cho rồi làm gì sai quay xét soi đáp đền mê cảnh trượt rồi quên tiên báo nhờ phật ngài chỉ giáo cho mình à, tu hành ráng trọn niềm tin à, tin là bồ tát cứu tình cho tan nạn găm mây cũng qua cũng khỏi lửa phập phùng mây coi rùm trời người ta không thấy thành thời có hàng chữ vị cấp thời cũ nghi đó bồ tát sai đi cụ kiếp ma hôi mau đi mới kịp quân tạng à, sam hôi đừng bỏ dở gian à, phật còn rơi lệ cái màn tai ương à mới hùng giữ ngoài đường ngoài sáng à, chưa về nhà thì đã mạng vong à, đừng nghĩ sự việc mênh mong à, tầm linh trói buộc vì lòng chỉ quay nhân Phạm rắc rối không chạy cũng kịp Biết làm sao thoát kịp quân tàn ở Tâm còn nghĩ dọc nghĩ ngang ờ, lùng tung Như chỉ trên cuồng khó xoay cuối cùng trên bỏ thầy mang quảng sam môi đi rồi trả đáp đền đọc bài sam hối đừng quên cầu xin bồ tát kệ bên người lành tâm người rối như chỉ quanh không được tai phạm đời nói ngược nổi ngang con nay sám hối trên đàn cầu xin bồ tát vẹt màn vô minh cô bà tánh con xin bà hộ kể từ nay tìm chỗ nao nương ờ, phạm như chỉ đâm tơ vương ờ, lúc nào cũng dơ cùng cường cùng gian ờ nãy phân biệt rõ ràng hai lỗi đạo và đời rồi hỏi theo ai theo đời bị khổ đắng cay à, ở tù không biết đêm ngày không hay à, bị tiền của bao giây kinh mệt à, nó giết mình dâu tích khó ra đó là theo quỷ theo ma à, nếu người tu thiệt người ta mới còn à, chọn được đạo hao mòn tội trước à, còn gieo ân làm phước khắp đời à, linh hồn sao được thành thời à, xác còn tại thế vậy thời an vui nhân đường trần thế đủ mùi chua chán nói ra rồi tắt ngạc nguy cơ sông buồn biệt lặng quá dơ người người lội mãi bơi bơi chi hoài ngầm con sám hối miệt mài theo phật đem tin vì dâu cất bên trong à, biết rằng theo Phật ngược dòng theo mà nó ẩm nó bồng nâng yêu lầu đại các sớm chiều tiền cuốn sang vui cười chiều rủa chửi rần thấy chưa lòng già bận quân đó là ta kể nơi trần khổ đau theo phật tổ có nào khổ sở không đau sầu bơi nhớ cội nguồn sớm chiều nghe mỏ nghe chuông lòng mình vui vẻ không buồn thành hơi thể cầu phật căm thời có phật à, niêu cầu tiên tiền đến rước đường à, hỏi người tức tỉnh dậy chưa mau mau sám hối đỏ đưa cho về à trước quan âm chinh tề một phung à, linh hồn con ta túc cội bà à, xa thân bà thư lỗi ra xưa làm quá nặng nay bà khoan dung à lại bà ơi ngài cùng cho phép con nguyện tu về kịp chuyển đò bao năm trăm kiếp qua lo đầm chìm mãi mãi lần dò sông mê đại con nguyện chớ hề nghĩ nữa ngã xóm lo tu chiều rửa tâm mình an lại bà thị hiền cũ tình rước con qua biển mình mình chỗ này um, được nhiều kiếp làm người mới sang à, tập hiện lương xưng đang còn trời à, không cần danh dự khắp nơi à, ở sao cho đúng phật trời mến thương không sám hối còn vương tội mãi mau học hành hối cải đặng về ngờ thang ngôi cảnh thế trang chê nghe lời thầy dặn trở về quê hương Quỳ sám hối chọn đường tu tình Ta rửa thân không vinh bận trần Sau này được giữa các lần Và Ngài Bồ Tát hiện thân cứu về ngầm niệm quan âm sớm kể chiều cần niệm phật ngài đừng bận việc chi lúc nào cũng nhớ đại bi đại lòng đại lương vậy thì ban cho Điệp quan âm giàu to đức độ niệm cho nhiều dạy khổ thiệt mau không còn đau đớn ngày nào lòng từ mát mẻ như rào trồng hoa niệm quang âm tâm lành mau sáng à, bà chỉ cho tìm bạn hiền lành à, rủ nhau trồng giống lẻ nhanh à, hiền lành phượt tược hương lành quế chi niệm quan âm bệnh thì mau dân à, cứ niệm bà trở lực vô cùng à, tâm lòng nhàn nhẹ ung dung à, niệm hoài niệm mãi muôn trùng thành thơ niệm quan âm mở lời sam hối dù trưa chiều hay tôi có bà biết rằng phật ở hàng xa nghe mình nguyện niệm phật bà hiện nay niệm quan âm ngục đài cũng thoát dù lòng mình câu bọt cũng trong niệm tâm niệm tánh niệm lòng niệm cho dứt quả trần hồng đặng lui niệm quan âm tội thôi cũng sang à, danh hiệu bà xứng đáng vô cùng à, nghèo nàng bà được ung dung à. quan âm tâm niệm muôn trùng siết chi niệm quan âm từ bi cho vẹn sao mây rồng không thẹn gặp bạn niệm nhiều thì đỡ thân tan phép tiền phép phật đâu mà tượng tri niệm quan âm việc gì cũng còn bị quỷ ma trần ngõ binh đường nghe danh không dám vấn vương thả mình chạy trốn trên đường giang nguy um, niệm quan âm ráng trì sao chữ à, đặng tâm mình huệ tự bài khai à. niệm đêm tháng lụng canh dài quỳ à, sinh sam môi niệm ngai danh bàn Nam mô Hoàng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Hoàng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Hoàng Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát